Ở đây có bạn nào nghiện ăn món chân gà không nè? Nếu bạn nào thích ăn chân gà thì đừng nên bỏ qua món này nhé. Món chân gà này mà để nhâm nhi thì không biết bao nhiêu bi cho đủ. Công thức pha sốt mập có để trên video cho các bạn nhé. Chân gà mập sẽ trần qua nước sôi trong vòng 1 phút. Sau đó mập sẽ áo qua một lớp lòng trắng trứng và một lớp bột chiên giòn để khi chiên chân gà sẽ được giòn hơn và không văng dầu nhé. Chân gà khi chiên đã vàng đều, mập sẽ vớt ra ngoài đi phi tỏi và ớt đã được băm sẵn. Sau đó mập sẽ cho sốt nước mắm, tiếp theo là chân gà đã chiên vào, đảo đều đến khi phần sốt sệt lại, áo đều phần chân gà là xong nhé. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Còn bây giờ mời các bạn thưởng thức món chân gà sốt nước mắm này cùng mập nhé.